là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Zumba Kids Ngoài aerobic ra em dạy Zumba Kids thiếu nhi Nhảy nhảy nhảy nhảy Music bạn nam ngồi đi bạn rồi mời bạn gái giới thiệu về mình dạ em tên là mai thị kim hoa ở đồng nai và năm nay 24 tuổi em đang làm công việc gì em làm huấn nước viên aerobic rồi mời bạn trai bên kia xin chào anh quyền linh chào em cát tường chào tất cả quý vị khán giả em là nguyễn hữu luân em sinh năm 1988 đến từ ờ, hà tĩnh công việc hiện tại là đang ờ, biểu diễn ờ, môn văn hóa nghệ thuật dân ca ví dặm và hiện tại thì em đang sống ở quận 12 hôm nay em có thể uh, mở màn một bài hát nào đó em xin hát đoạn trong uh, bài phụ tử tình thâm ạ mời anh linh với mọi người cùng nghe à, <clears throat> à, ơi à, à ơi công cha như núi thái Sơn nghĩa mẹ như nước ở, ở trong nguồn chảy ra một lòng thơ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu ơ mới là đạo con oh. hay quá hay quá bây giờ à, em hãy nói cho bạn gái bên kia biết những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi điểm mạnh của em đó là không thuốc không uống rượu à, quan tâm và ừ, chia sẻ điểm yếu của em đó là hơi trẻ con một tí nó hơi nghịch ngợm những kiểu phá phách tí không vui mà cuộc sống cần nên nghịch ngợm phá phách chút cho nó vui dạ không sao cả mình có thích một người đàn ông có một tính hơi trẻ con một chút xíu không em đã trẻ con và năng động một người mà em đương tựa là phải trầm lặng và sâu lắng chết rồi phải trầm lặng và sâu lắng nhưng mà đó là mình mới nói thôi cái đó là cái điều mình mong muốn thôi đúng rồi chứ còn à, cái duyên nhiều khi mình phải nhìn thấy mặt mình mới biết được ai biết được yêu ai... rồi đúng rồi dắt đồ đi theo xem đúng rồi thấy anh, anh sâu lắng không hát một bài ờ, dân ca nghe sâu lắng ghê không dạ em thấy sâu rồi rất sâu, sâu lắng để tí nữa để xem sao rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì mình nói cho anh biết luôn điểm mạnh của em là cứ nhạc năng động em thích điểm yếu là giờ đây không bây giờ dây thun rồi sao cái lớp rễ hả đúng rồi dây thun có 50 phút mà nhưng mà em có thể phóng xe tốc độ hả thôi thôi bảy bảy bảy trời ơi phóng xe tốc độ em nói cho vui thôi em giờ dây thun có 5 phút thôi nhưng mà ý là ừ, đến lớp vẫn kịp nhưng mà về vấn đề tinh thần thì hơi uh, vội vàng xíu đúng rồi tại sao mình biết khuyết điểm vậy mà mình không sửa thật đang cố gắng và đang hoàn thành được rồi rồi bây giờ một người thì ở ra quận 12 à, em ở đồng nai em là lúc nào đồng nai em ở gia kiệm gia kiệm quận 12 xuống Gia Kiệm Bạn trai biết Gia Kiệm không em? Dạ không ạ Em không hả? Thì biết tới đường rõ ràng cơ Gia Kiệm là ở Đồng Nai chứ không phải đường Gia Kiệm Anh ờ, lên Google rồi coi hết nha ừ. Rồi nếu mà ở ờ, cách xa nhau vậy thì một tuần mình hẹn hò mình gặp nhau được mấy lần? tùy vào bạn nữ thôi chứ còn đàn ông một khi đã yêu thì lãng mạn thì giờ nào cũng có thể tới đó thấy chưa cô giáo trải qua bao nhiêu mối tình rồi đủ không 10 ngón đủ không Đây tình dài nhất là được bao lâu cứ 30 ngày là chia tay Trời ơi. tìm hiểu nguyên nhân không có chứ nguyên nhân thứ nhất em là một uh, huấn luyện viên ở nói em về chăn heo mà em không thích chăn heo em muốn dừng lại chứ không phải là chia tay à, em trai em mốt em lấy vợ về em định cho vợ làm gì cưng chăn bò công việc thì em cũng không yêu cầu bởi vì là bây giờ là thế bây giờ là em nghĩ là cứ đam mê theo thì là thì là sẽ tốt hơn đó dễ nhưng mà, mà trong trường hợp bắt buộc thì cũng có như, như anh nói phải chăn bò đó <laughs> ngoài cái lý do chăn heo ra còn cái, cái anh nào lý do vui, vui hay hơn nữa không có anh nào anh Sao? thứ hai anh thứ hai Sao đẹp vậy? trai phong độ em rất thích à. nhưng cái việc mà đi ăn mà đến rồi tính tiền ăn đi toilet mà nhiều lần chứ không phải một thì em đừng Sau... có tính em cứ ngồi đó, đó. em đợi sau đó nói à em ơi thôi em chạy cho anh nhất lần sau anh chạy đàn ông cái gì mà cứ tính tiền lúc tính tiền đi toilet em phải đi toilet trước ảnh ngược lại tình trường của em trai thì như thế nào à, em trải qua hai mối tình nữa hai mối tình thua em năm nhá Dạ mối tình ờ, dài dạ nhất là gần 3 năm gần 3 năm thôi giờ ờ, bỏ qua cái chuyện đi bây giờ mình uh, muốn tìm một người yêu như thế nào em cần trực chất phạt, thật thà và cái đẹp em không cần không cần lắm nhưng mà quan tâm đảm đang một tí thì khá tốt và em không thích là làm những vấn đề biết điều quá nhiều Rượu bia em thì chớ hề em không uống Còn tiêu chuẩn của em thì sao? Càng cao càng tốt Vậy là ưu điểm đó là anh không đạt rồi đó thôi em chỉ nói với thôi chứ em có nói là là phải như vậy đâu Trăm phần trăm quá Cần cái gì trong tính cách Không cần đẹp trai đâu nha Em không thích lăng nhăng Bởi vì câu chuyện lăng nhăng nó ở trong một câu chuyện mối tình thứ ba à Rồi sao nữa? Chưa xong ai em bày mối tình anh Sắp bây giờ mới kể hai mối tình Mối tình thứ ba Chàng trai rất là yêu thương em Nhưng biết em là Ui em nay đi dậy về mấy giờ Chắc 8 rưỡi 8 giờ 30 Là 20 giờ 30 tối ấy, Khán giả Thì lại hẹn hò với cô khác sớm hơn À tới đúng rồi, giờ đó Có bấm thời gian này sao ấy, hẹn giờ Đến giờ đến mua em xin tố Dẫn đi ăn chè Một ngày đẹp trời Em đến con nhà con bạn thân Em nói Ê mày khoe người yêu cho tao coi Nó không chịu Vô tình em cầm điện thoại nó em selfie thì em mới nhìn thấy mặt nó chà bá hai đứa chụp chung trời ơi thằng bồ mình mà rồi xong hai nó yêu lén và không cho em biết chơi vậy gọi là nắm tay sau lưng người khác không được em... thế thôi bỏ qua đi em tình yêu này mới giữ nè một chút xuống anh có thời gian khoảng chừng một buổi anh nghe kêu em kể hết bảy mối tình cho anh nghe nha tình em tình yêu của em thú vị quá em toàn quen trai đẹp và hào hoa nhưng mà người ta nghĩ người ta đẹp người ta hết mình nhanh lắm hết hết à có nghĩa là xấu hơn mình đi ha cho nên thôi xấu hơn mình đi xấu dây xài bây giờ nếu mà được thì chừng nào đám cưới hay là quen chơi nữa cưới phải dành tiền phải đợi em dành tiền nữa chứ em đâu có nhờ gia đình mình để trai đâu hả cái gì sao sao tiền sao tại vì để em dành tiền nữa để dành tiền á hả dạ. đâu có cần bên nhà trai tao có tiền tao cưới được rồi phải một năm để yêu phải xem trải nghiệm hai bên làm sao chứ đám cưới thì thường khoảng tốn nhiêu tiền đơn giản thôi mời quý cô học viên của em em rất là ừ. nhiều học viên đến ba chi nhánh lận và sáu lớp và các học viên của em tham gia là được rồi nếu em muốn thì hôm đấy mình cho cái đám cưới của mình thành điểm bật luôn nổi bật luôn cũng được không sao anh chiều em được hết á rồi lấy nhau về là định lập nghiệp ở đâu ở đây hay là về lại ngoài kia dạ Quê. nếu mà lấy nhau thì lập nghiệp ở đây luôn ạ à, công việc của em hiện giờ có ổn định không hiện tại thì là em đang đi về dân ca ví dặm câu lạc bộ dân ca ví dặm nhưng mà bên cạnh đó em cũng có kinh doanh yeah. Dạ. kinh doanh gì vậy em em kinh doanh ở online thôi ạ à. Vậy mình cùng kinh doanh nhá Em xin giới thiệu em cũng kinh doanh luôn Ai ăn như là bánh bông lan liên hệ em, bột lọc liên hệ em Và còn nữa Nhưng mà em... bên đây, bên đây ờ, mua bán heo được không? Có Gì? Heo á Ừ nhau để suy nghĩ lại nhâm về đồ ăn tôi là đồ ăn thức uống đồ mặc và muốn thời điểm này chị em ơi muốn này tốt lắm nhá đồ cầu kính lắm nè lên đây bán hàng hay lên đây kiếm chồng vậy không biết nữa rồi em kinh doanh gì em online em kinh dạ, em tặng à, giày dép, mang giày đẹp quá ha giày dép nam hay nữ dạ nam không ạ dạ nam, nam không à hả dạ. rồi ok quá đẹp luôn vậy thấy cặp này đẹp đôi đó coi được thì cô gả đi chứ tôi cũng mệt con này lắm rồi <laughs> trời em ơi. cười cái giọng này anh sợ em không không Thắng. anh đã nhìn đâu anh chờ nhưng mà anh thấy cái <laughs> sự thích cái sự mộc mạc anh của lời nói em đúng rồi thì mình thì coi anh qua anh chỉ hiểu cha và đàn gái coi sao thấy nó hơi nó hơi sao sao đâu hết sao cái coi nha ai còn nhớ em không có buồn buổi ăn hiểm của cậu hả anh với em gặp nhau rồi à kiếp trước mình có gặp ta Lúc trước hình như anh cũng đang nuôi heo gặp em đúng không? Không có nuôi heo À nhớ chưa Ủa tóc em nhuộm à, hay là nó tự nhiên vậy? Tí nữa cho anh biết Thấy đàn gái cũng lạ đấy Lạ Đọc lại sóc kiếm đâu ra Thôi Thế được thì đó mày, Có gì mày oanh Có à, cô vợ này về chắc cũng vui sớm vui làng lắm đó quá vui luôn anh khoái cái vụ này rồi đó mà ờ, hôm nay em đi với ai em đi với em gái và bà chị Cô xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cách Đường, chào An và toàn thể mọi người đang ngồi trong khán phòng hôm nay ạ. À. Dạ, con tên là Tuyền, là em của chị Hoa. Trước đây chị có quen, à, có có nhiều anh theo đuổi, nhưng vì à, tính chất công việc của chị ấy không có dành thời gian cho đối phương nhiều, cho nên à, mối tình của chị không đi đến. Anh thì rất biết quan tâm và biết chia sẻ ạ tính của anh cũng hiền và vui vẻ đặc biệt là anh hết hay đứa à. chị của con thì cũng rất vui tính con thấy ừ. anh bên đây rất là hợp với chị của con ạ à. con ơi nhưng mà bình thường chị con có vậy không lúc nào cũng vui vậy hay là lâu lâu mới vui vậy một lần dạ chị con rất là vui tính lúc nào cũng vậy hả con dạ dạ cũng vui gió rồi cũng vui vậy đó hả đến lúc chị đi đường ấy trời mưa to mà hết xăng ấy thì chị cũng đứng bên đường ấy chị xin người xin ờ, người ta giúp đỡ nhưng mà chị, tính của chị bộc lộ cách vui vẻ nhiều người cũng đến giúp lắm ạ con nhận hai chị em khác xa nhau nhỉ rồi cảm ơn con nhiều hôm nay bạn trai đi với ai nè em đi với uh, o với là chị ạ ờ, cho đến đây đông thật là đông chào bên nam thì mật lòng bên nam ờ, trao quân tử thì lồi đào thuyền à, quyên chứ muốn cho đẹp cả đôi bên cho tôi chào chúng à, một tiếng kẻo chào riêng bàn à, buồn wow. quá là ấn tượng luôn Luân ơi và con ơi hai con á họ thấy rất hợp nhau hợp cả tính cách và hợp cả con người họ chịu các con hãy bấm cho nhau hay quá rồi cảm ơn con à. gửi lời cảm ơn o à. rồi coi như là gia đình hai bên ai cũng ủng hộ hết rồi nhưng quan trọng là hai em nha không mở rào quay gặp đi em đó đây là bốn cái kẹo do chị à, đi Hàn Quốc về mua luôn giữ mãi không dám ăn nhưng mà hôm nay tặng cho cho bạn <laughs> em cũng đâu kém gì ăn đâu cái này là trái tim cái tấm lòng cái này là tặng ăn nó nội hiểm ừ. À, độ an toàn mà anh chất chạy, lắm anh, đó anh, anh chạy xe cũng không nhanh lắm vậy khi nào đua với em ha à đua à, không phải không không đua đâu à, đi về nhà anh thì được em đua thì có anh nghĩ là nhưng mà anh cảm ơn anh thử đội xem hả vừa không chứ rồi rồi rồi thử đi nón cũng hơi nhỏ đó hợp với em đó đây đội cho còn em à, em gái ăn kẹo đi chưa chừng hết đáp đó không có anh ơi kẹo nữa ôi trời ơi màu đen đi màu đỏ là chất ngất luôn anh trời ơi giống xe ôm <laughs> sao hợp dữ vậy trời rồi một bên là có mũ an toàn một bên là ăn kẹo kẹo tình yêu nó ngọt lắm đó nha dạ. đi Hàn Quốc uh, cách đây ba bốn năm rồi đó. 4 cây, tí nữa em có thể chia cho em gái em được không? Được, được. Thì được. em ăn một mình sâu đăng chết. Rồi, bây giờ uh, trở về vị trí đi. Anh nghĩ rằng uh, em phải biểu diễn aerobic để có thể uh, giới thiệu cái nghề của em cho bạn trai uh, sắp quen thì thế nào nha được không Rumba Kids hả em là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Rumba kit ngoài aerobic ra em dạy Rumba kit thiếu nhi nhảy nhảy nhảy nhảy <laughs> music Mi mi. lấy vợ lấy liền tay liền có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn lấy luôn à lấy luôn đi về em quên cho em ngồi em thở em mệt à. sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi đi say xe à? ờ. trời mình gặp anh mà em phải mất hai cái mặt ói đấy trời ơi ói mà cũng kể vô đây nữa em lên xa xôi nè rồi thế nào rồi phong cách anh em thật đấy còn anh nhận xét về em thế nào em là vui tính hài hước còn anh cũng để lại 20% để xem thử cái độ quan tâm của em và cái độ chín chắn của em trong cái tình cảm như thế nào một người chồng tự của em em yêu cầu những cái gì em tăng động mà năng động rồi ấy. thì em cần là lúc biết quan tâm và ý cho công việc của em không cả ở nhiều lúc tối nay em có cài dậy em phải đi như này em phải đi ăn với anh cũng là đi ăn nhưng mà phải hạn chế không đi toilet đúng không anh nghe vừa nãy hả hình như anh nghe hết á có, có cái xào mà anh cũng nghe thấy đúng không ừ anh nghe hết luôn á anh lên nghe thấy không nghe chứ dù toilet anh nhớ dài lắm à rất quý cái là, là anh thấy được em là sự thật thà tuy là hơi ngố anh thấy thật em nhìn có vẻ nó hơi ngố nhưng mà đó anh tôn trọng sự thật thà đấy ngố nè ngố mà ngây ngô dễ thương mà ai nói cái gì mà em chưa kịp suy nghĩ là em trố mắt em nhìn em nói cao chê, càng cao càng thích nhưng mà em chỉ nói thế thôi để đánh vào tâm lý của anh à. nhưng mà cứ uh, song song song kiếm hợp ít là được em bảo ok à. ví dụ như mai mốt mà về rồi ờ, yêu nhau rồi bây giờ anh thì cũng công việc như em rồi mỗi người lâu lâu ví dụ hai ba tháng mới gặp được một nhau một lần thì em có buồn không rồi có chịu được không đã yêu nhau rồi thì nói chung là gặp một lần hai lần không thành vấn đề vấn đề là vẫn dành thời gian và tình cảm cho nhau chứ gặp nhau hoài mà lăng nhăng thì em cũng không hết à anh lăng nhăng thì anh không có đâu trước kia có ai à, ít ít người yêu anh đâu mà anh đâu biết lăng nhăng là cái gì đâu còn về vấn đề hút thuốc hay rượu bia thì à, em không có cấm à. biết chúc cho tí đàn ông nhưng đừng có quá được rồi nếu mà chút nữa em có lột xác thành người khác á thì anh còn thương em không ủa là là sao là là ngoài công việc aerobic trong bà kích em còn là một vận động viên thể hình ồ nói vận động viên thì cũng chẳng chưa đúng mấy nhưng mà em có tham gia nhiều cuộc thi thể hình ôi trời ơi chuột này là chuột đó à. em thử em thử coi bây giờ anh cho em dịu dàng bây giờ thì ừ. em sẽ em làm gì nữa sẽ bình tĩnh nha mà anh có giật ngửa đâu không vậy à đỡ đỡ ăn với hả có té ngồi ra sao không đâu anh đâu có ngửa để em làm đi em làm gì làm đi em em muốn cho anh biết là hôm nay tóc dài của em sự tùy mị của em nó cũng có nhưng bộ tóc này là dạ con trai mà thích phụ nữ bề ngoài ô cô đẹp chị đẹp thích ngắm nhìn bây giờ em cho anh thấy người thật của em đi ok vỗ tay lớn hơn nữa đi nào và cái này người là gọi là lột xác thành người khác cái này mà tí music nó thì thôi rồi ngon luôn music rồi <laughs> nha khi mà em lột xác thì em có một ừ, tiêu đề nhanh nho nhỏ khi mà mình yêu nhau á yêu nhau đi chăng nữa cái vẻ bề ngoài đi chăng nữa mình lấy một cô vợ đẹp sau này vợ mình đẻ con à, phì béo mặt mụn xấu là mình hết yêu đó là yêu vẻ bề ngoài còn khi mà yêu vợ mình rồi vợ mình có à, ốm đau bệnh tật hay xấu xí nghèo nàn thì đó vẫn là tình yêu cho nên cái mà thông điệp của em thì nói chung là em muốn cho mọi người thấy là sống thật và sống ảo nó như thế nào hồi xưa em sống ảo lắm Tóc thật của em như thế này luôn Suốt ngày 360 thẻ tim Búng tim cho người ta không à Nó ứa ăn thiết em luôn Nhưng mà sau sống ảo sau khích mà gặp đấy Thì nó nó không có như mình ảo đâu Nhưng mà em cắt tóc luôn Sau đó em đục tóc lột xác đi em Rồi giờ em lột xác đi Tóc đen nha mọi người Ồ Có nhà kia em thích nhạc Mở lớn lên anh ơi Em yêu âm nhạc sôi động vấn đề gì cả rất đẹp không biết bạn có thấy sao đâu có gì đâu bình anh bình thường mà anh nghĩ đâu là không có cộng tóc nào nó mới lạ nhưng mà giờ em còn thích con trai không hả trai đẹp là thích à <laughs> thích mà anh em không có em không có ai ai, ai, như vậy đâu anh đừng có nghĩ ai trời ơi tội nghiệp em bình quá. tĩnh em bình tĩnh hít thở sâu phát biểu cảm xúc có đôi Sau khi, anh hơi sắp một xíu dễ thương mà đang tự nhiên lột tóc ra rồi thấy làm như của lý đức này mà em thì này nhìn <laughs> hơi hơi hơi, ngợp tí đấy là một cái cái cái mà nhỏ nhỏ em đến đấy thôi bởi vì á con người mình mà một khi mà thay đổi một chút nó làm ảnh hưởng nhiều người khi mà mình thay đổi mình đã yêu người bạn gái mình rồi có bạn gái mình thay đổi một chút không thành vấn đề mình luôn ủng hộ là được còn vấn đề tóc tai đó đúng là mấy chàng trai kia chỉ yêu tóc dài mà thôi em em cắt tóc là hết yêu em liền không em vẫn dễ thương đấy nói gì nói cô gái này có gì nhiều điều thú vị cần khám phá lắm đó em đã từng nói mà với ờ, em không tự tin nhưng mà với cái đầu óc của em nếu như mà có một người vợ mà thật tâm mà sống với nhau để mà đi đến suốt cuộc đời thì em tự tin em không có nghèo về vấn đề kinh doanh em dư sức cho cái người gia đình của mình sống không không phải là giàu hay tỷ phú gì hết nhưng mà có một cuộc sống thoải mái là được rồi là em làm được nhưng mà ờ, nhưng mà do em em phải gọi là dẫn cổ đi thôi chứ cô này để riêng mình cô đi xa lắm đó em thì sợ là cô cô, bạn đi đưa em đi em đưa anh còn đỡ chứ em mà bác anh anh phải chỉ sợ hơi bây giờ anh phải đưa bác còn bác được chết rồi em trai có gia trưởng không Em đánh giá khoảng tầm 60% em có sự gia trưởng ở trong đó Nhưng sự gia trưởng của em là sự gia trưởng của sự ừ. tìm hiểu và tôn trọng Chứ không phải gia trưởng cái kiểu mà bất bất cần Nó khác nhau Bạn gái có sợ gia trưởng không? Chắc có chứ em cũng quen nói chung là nhiều bạn lắm tính gia trưởng nhưng mà gia trưởng cũng đôi khi cũng tốt mà vừa thôi đừng có quá 60 phần trăm cũng ok được ừ. 100 trăm là em chạy rồi rồi hãy nhìn thẳng đối phương và nói những cái gì đó tận đáy lòng của mình ở đây thì em thấy được sự gọi là nhí nhảnh và sự là thật tâm nhưng mà có một phần nào đó hơi trẻ con tí nói nói nói em trẻ con nhưng trẻ con của em là trẻ con để cho người khác vui nhưng mà đây trẻ con là trẻ con thực sự trẻ con nên em thấy là dạ bạn ấy thực sự là trẻ con tuy là không sâu thẳm về cái cách ấy nhưng mà thực sự là trẻ con còn vấn đề tóc tai thì tất nhiên là em thì thích tóc dài hơn nhưng mà tự nhiên bạn cổi ra bạn ấy bạn ấy làm cái thể hình thì em cũng hơi ngợp tí nhưng mà để em từ từ em em lắng xuống cái đã rồi trước giờ em toàn quen những anh to cao đẹp trai xong mũi nói chung là nhưng không hợp để đến lúc đây để em tìm một nửa của mình chứ không phải lên đây để chơi để vui cho mọi người cười đâu cũng muốn được yêu như người ta chứ bây giờ thai mà không có một bông hoa ý là lên đây tìm để làm valentine được. cũng không phải ý là mình thấy cái anh tị cái, mình ghen tị bản thân của mình tại sao à, đến ngày đó thì học viên nó vắng vậy alo cô ơi em đi chơi người yêu alo cô ơi em đi bán bông trời ơi mình thì đến phòng tập không có một bóng học viên nào hết thôi thì cô giáo cũng đi bán bông cho rồi thì quyết định là cứ vai là thà là em ra đường em bán bông với bong bóng mà à. bởi vì sao mình là fa mà rồi uh, à, valentine tới sẽ có anh bán hoa cùng em bây giờ ta để tay vào nút bấm đi các bạn Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Một. Tim hay học á. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa, kì vậy ta? Mẹ em. Tại sao bạn trai không bấm nút? Có thể là em thấy có một cái khía cạnh nào đó không hợp với cái tâm hồn của em em cần một cái gì đó thùy mị hơn nhẹ nhàng nhẹ nhàng hơn và bạn ấy thì bạn ấy thiên về cái thể hình cho nên là em tâm hồn em không cảm giác không có hợp mà cái rất là dễ thương dạ em biết nói bạn gì ấy nói chứ thật sự sự á anh nhìn cô ấy rất là nữ tính nếu có cô ấy bên cạnh thì cũng rất là vui ha yeah. Dạ. một người luôn luôn à, đem niềm vui cho mọi người nhưng mà trong sâu thẳm cô gái ấy có rất nhiều cái nỗi buồn cần chia sẻ nếu như một chàng trai nào đó đang xem truyền hình tôi nghĩ rằng sẽ có một chàng trai nào đó làm bờ vai vững chắc cho ấy để dựa vào mỗi mùa valentine không valentine em em sẽ đi bán bông tiếp thì sẽ có người đi bán bông cùng em nói chung là cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nam thôi thông cảm và hiểu như khi em là nhẹ nhàng bay bổng như cái giọng hát của em vậy thì em cảm thấy chưa phù hợp à, hy vọng rằng là sau chương trình này thì hai bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình yeah. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em uh, chào chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là Hoàng Thị Tưởng, năm nay 29 tuổi, là giảng viên khoa khoa học cơ bản, trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa khoa học cơ bản. Sinh ra và lớn lên tại uh, Thanh Hóa. À, bây giờ thì uh, em đang công tác tại uh, thị trấn Xuân Mai, Trương Mỹ, Hà Nội ạ. Tức là tưởng từ Hà Nội vào đó hả tưởng? Dạ vâng ạ. Trời ơi thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn đã đến hôm nay nha. Cảm ơn Chúng tôi rất là cảm động à, với cái tình cảm của bạn từ thủ đô Hà Nội đã vượt gần 2.000 cây số để đến với bạn quen họ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn trai. Đầu tiên em xin à, gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư, à, các khán giả trong đài trường quay và các khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu. Em sinh ra ở Nam Định và đang hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin ngân hàng dầu khí toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Em từ Hà Nội vào đây luôn Dạ vâng ạ Thật là chúng tôi uh, nói cảm ơn hai bạn rất là nhiều Bay từ thành Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ha Dạ bên à, đó thì có thể nói một tí xíu về à, ưu điểm và khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em, em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm về khuyết điểm là em không nói dối được. Khi mà ai hỏi em cái gì đấy mà em cả cảm thấy mà em nói dối là em cảm thấy em xấu hổ Không không nói dối được bao giờ. Ừ. Thứ hai nữa là em rất thích cái cảm giác mà được ừ, đứng ra để che chở hay là giúp đỡ người khác Em cũng tự nhận là em cũng có một số những cái tài lẻ Hầu như là tất cả mọi vấn đề của một người đàn ông trong gia đình Như là nữ công gia tránh đều em đều có thể làm tạm được khoảng 7 tám điểm Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ Sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể à, làm được Tật xấu nhất của em là gì? Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái Nhát gái? Dạ <laughs> Rồi, mời bạn nữ Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả Em toàn khuyết điểm thôi <laughs> Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác rất hay quên đường em đi đường em không bao giờ em nhớ đường đâu em toàn phải mở google maps lên em đi tìm đường và em toàn đi xe buýt không à bên ngoài thì thấy tưởng hết sức là mạnh mẽ nhưng mà nhìn nhìn sâu vào trong mắt á thì thấy tưởng cái một cặp mắt rất là ướt át nhìn em mạnh mẽ thế này thôi nhưng mà thật ra thì ờ, có việc gì rất là đơn giản thôi nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt à. không hiểu vì sao <laughs> nên là... là con người đầy cảm xúc đó đúng rồi một người sống hết sức là tình cảm ừ. sở thích của tưởng là gì em hay đi uh lang thang ví dụ như là <laughs> đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây thế là đi một mình thế em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm cái này đàn ông thích nè con gái không thích đi shopping đàn ông thích lắm á bên kia cô gái ờ, bộ đội đó là một người rất là cảm xúc ừ. thậm chí có một chút lãng mạn chàng trai thế này bên này thế nào à, em thích mô tô em thích đi phượt đôi khi em thích cả nấu ăn nữa em có thích sự lãng mạn không em em biết làm thơ anh làm thơ luôn dạ dạ Đâu em làm thử coi mà xin phép ngẫu hứng ờ, một vài câu thơ lần đầu đến uh, bước đến trường đến quay, trường quay nghe giọng bạn gái đang muốn say chắc là ờ, hẳn là người uh, ưa lãng mạn biết có bên nhau đến sau này dạ em xin hết ạ <laughs> chà thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè ừ. à, thực ra thì là em thì em không, không nhận là em hát hay lắm đâu mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau ồ oh, dạ. tức có thể là nhá được nhiều loại giọng ca sĩ dạ. thử xem ông bà anh ngày xưa à, <clears throat> ông bà anh khi xưa thường không có ô tô ông bà anh khi xưa thì, à, yêu nhau à, ông bà anh yêu nhau từ xưa có xe hơi đúng không đúng rồi lại nhà hai ông bác. đừng đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp thống nhất màu xanh Đêm qua tôi nằm mơ thấy em Trong giấc mơ em là của ai Đêm qua em nằm mơ thấy tôi Trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi Tôi yêu em hàng đêm nhớ em Tôi lang thang để được gần em Tôi không tin rằng trong giấc mơ Em bên ai không phải là tôi Róc róc đúng không? Dạ Tối mà cỡ 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm Mấy năm? Được 4 năm ạ 4 năm, dài đấy Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa bảo Vinh ạ Trời đất ơi, có xa lắm xa. đó Vậy thì cái mối tình đó kết thúc ờ, cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi Đang trai Mấy mối tình rồi Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn Đến khi mà em ờ, học xong đại học Thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi ờ, chính thức đi cua với bạn gái ấy. Ừ. Và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào <laughs> Hả? chưa cua được bạn nào luôn trời ơi ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm chưa cua được bạn nào dạ ô oh. ha em chào anh xin chào đồng chí trung quý dạ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào cái mẫu người của em thì rất là đơn giản tôi nhìn một chút biết quan tâm về ờ, gia đình tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi ừ. không có sự giả dối em có một mẫu hình lý tưởng nào không chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình là yêu là yêu thấy yêu là yêu vâng à, em trai dạ. em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em thích một bạn gái mà thẳng tính Ừ. bởi vì là em không đọc về tâm lý của các bạn tốt lắm nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. sợ dạ em không thích người còn hoang phí nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề nhưng mà em không thích mua và rồi phải để đấy yên tâm bộ đội là phải nói đâu ra đó hết dạ. bây giờ thì à, mình hỏi ý kiến người thân đi dạ. rồi mình cho gặp nhau Tưởng Hôm dạ. nay em tới tham gia chương trình với ai? Có cấp trên và các đồng đội của em ở trường sĩ quan hàng công. Dạ chào thủ trưởng Kính chào uh, quý vị đại biểu Anh Quyền Ninh, Nam Thư Tôi là Nguyễn Hồng Thái Dạ Là đồng nghiệp và cấp trên của đồng chí Tưởng Tại dạ. trường sĩ quan đặc công à, Đồng chí Tưởng là trung úy giảng viên của trường sĩ quan đặc công Là người có phẩm chất đạo đức tốt Và trong giảng dạy chuyên môn là đạt giỏi Và đặc biệt là rất nhiệt tình với đồng chí đồng đội và bạn bè bạn trai là người rất tình cảm và có suy nghĩ có niềm tin và có nhiều đồng cảm với chỗ đồng chí tưởng theo tôi là hai người sẽ ấn nút và hẹn hò với nhau Thì <laughs> hết cảm ơn thủ trưởng cảm ơn thủ trưởng em trai đi với ai em đi với mẹ em ạ mẹ em đang ngồi kia ồ oh, có mẹ vào nữa à dạ rồi chào cô Xin chào trường quay ạ, xin chào ờ, tất cả các quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Nhàn ạ, tôi đến từ Nam Định và hôm nay tôi đến cùng với con trai tôi là cháu Hiếu. Dạ, chào cô. Vâng ạ, hôm nay thì tôi đến đây thì đến trường quay và cũng gặp được à, tưởng ạ, thì tôi thấy cũng dễ nhìn và cũng thấy tình cảm mà cũng rất là dễ mến. <laughs> dạ, rất cảm ơn. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình à, mở rào. Bây giờ Hiếu với Tưởng chúng ta cứ trao đổi nhau đi nha, nói chuyện thoải mái à, lần đầu tiên gặp mặt thì à, anh à, xin tặng em một lãng hoa em cảm ơn anh em cũng có một cái món quà là cái cuốn sách thực ra thì em ấn tượng cái cuốn sách này là vì nó có cái câu nói là trái đất tròn có bao có đi bao nhiêu vòng còn duyên còn nợ thì vẫn sẽ gặp lại nhau thì em tặng anh cuốn này anh cảm ơn à. em rồi mời hai bạn về vị trí cuốn sách rồi. gì đó tựa gì đó à, ai cũng cần một người ở bên cạnh tựa sách rất là hay và ý rất nghĩa là hay ha đó, hai bạn nhìn nhau mình chia sẻ về cái quan điểm tình yêu nè rồi mình thực sự cần một người bên cạnh mình là như thế nào những cái điểm những cái điều mà em nói ra thì anh nghĩ thế nào à, lúc đấy anh nghe thì anh cảm thấy là vẫn còn hơi mơ hồ một chút anh cảm giác như em là một người là khá là đơn giản có nhiều cái sở thích phù hợp với một người phụ nữ của gia đình anh rất là thích đi du lịch mà không biết là sau này em có thích đi du lịch cùng với anh không nếu như có người thì sẵn sàng đi thôi ạ à, nếu như đi một mình thì buồn đi hai người thì chắc là sẽ vui hơn đấy ạ Dược là em chưa đi chưa đi phượt bao giờ Nhưng mà nếu như có một cơ hội được thử đi phượt Thì chắc là cũng sẽ thử đi một lần cho biết xem như thế nào Biết đâu lại còn một lần, hai lần và còn nhiều lần hơn nữa Hay quá Nếu như mà ở vị trí của em thì đến Anh thì là sẽ hơi xa một chút Đối với anh thì thực ra là trong Hà Nội thì không có chỗ nào là xa cả Em nghĩ là khoảng cách xa cũng không phải là vấn đề lắm Mấy chục cây số cũng không gọi là xa đi trong ngày cũng không vấn đề gì cả từ hà nội các bạn có thể vào thành phố hồ chí minh để gặp nhau đúng rồi thì ở hà nội với nhau cũng đâu có gì là xa đâu có lẽ Đấy. là thế mình sẽ hẹn nhau trên con đường thanh niên nào đó buổi chiều nào đó đúng rồi ạ chúng ta nói một chút xíu về cảm nghĩ của mình với người đối diện ừ. sau đó mình tiến hành bấm nút ban đầu thì không biết là có phải là cảm thấy là hơi ngại ngùng hay là tính cách của em là bình thường là không phải là người quá quá sôi nổi hay không nhưng mà em anh thấy em có một cái nét rất là e lệ nữ tính mới đầu nhìn anh thì ờ, khi mà mới tiếp xúc thật cũng chưa có gì nhiều để em nhận xét cả nhưng mà qua cái cách à, à, anh nói chuyện với anh quyền linh thì có một số tính cách cũng gần gần giống với em đó là cũng thẳng thắn thích giúp đỡ người khác khi bấm nút chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình không phải bấm vì bất kỳ mục đích nào cả không bấm không sao cả có hàng triệu người đang xem những người đó sẽ bấm cho mình và bấm nút là hôn nhau đấy nha chúng ta hãy thật sự thành thật với cảm xúc với con tim của mình và bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm ba hai một hết, hết giờ. thời gian bạn nữ không bấm không sao cả à, một cô gái rất là mạnh mẽ thật ra thì không em không bấm không phải là vì ờ, không muốn bấm không muốn bấm em muốn có một cái gì đó gọi là thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút có cơ hội thì mình có thể là khi đó thì nó thoải mái hơn chính xác là như vậy không sao quyết định đó chúng tôi rất là tôn trọng hãy sống thật với trái tim của mình chính và xác. lòng mình cảm ơn các bạn à, cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình đây, đây. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Chúng ta vừa có thể nghe nhạc, xem phim và trò chuyện nhanh trên Mocha để hiểu nhau hơn nhé. Chúc cho hai bạn sẽ tìm được một nửa còn lại thực sự của mình đâu là có thể là bây giờ mình không bấm nhưng mà sau Bên đó, đó sau này thì lại dạ. ờ, ừ. lại có cơ hội tìm hiểu thì lại ờ, lại lại thành ra bấm thì sao Đây. <laughs> hai bạn sớm tìm một hạnh phúc cho riêng mình cảm ơn hai bạn đến tham gia chương trình dạ, cảm, vâng, cảm ơn chương trình dạ, xin mời bạn đây dạ vâng cảm ơn mời bạn trai mời bạn mời bạn gái gái ngồi giới thiệu luôn đi em dạ em chào chị cát tường em chào anh quyền linh và dạ, chào em. em chào bạn nam bên kia chào, chào dạ. toàn thể quý vị khán giả hôm nay dạ em tên là phạm lan hương năm nay em 25 tuổi em hiện đang là nhân viên phòng kế hoạch của một công ty hàn quốc em sinh ra và lớn lên tại bình dương ạ em đang làm việc bên khu thành phố mới á chị bình dương luôn dạ à hương 25 tuổi làm việc tại thành phố mới bình dương bạn trai dạ em chào anh quyền linh em chào, chào em. chị cát tường và các vị khán giả em tên là đoàn minh hoàng năm nay 31 rồi em ờ, đến từ bình dương hiện đang làm kế toán làm ở tân nguyên hả tân nguyên. tân nguyên tân nguyên tân nguyên tân nguyên cách thành phố mới bao nhiêu sai em à, tân nguyên qua thành phố mới chắc khoảng năm cặp ôi thuận lợi quá thuận lợi rồi. luôn rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em dạ ưu điểm của em là một người hiền lành vẻ ngoài nhìn vô thì nhìn em có vẻ điềm đạm làm liền tạo cho người khác cảm giác là hơi khó gần và hay quan tâm giúp đỡ mọi người Ừ. bạn bè em mà nó hay có chuyện gì mà khó khăn chuyện buồn ấy thì Đúng em mẹ. hay cho lời khuyên dạ rồi nhưng mà khi mà em có chuyện thì em cũng rối luôn <laughs> không ai giải quyết được hết phải tìm một người dạ à, tâm đầu ý hợp càng khuyên càng rối ha dạ <laughs> rồi tật xấu của mình là gì mình có khuyết điểm gì không hát không được hay nhưng mà hôm nay lên chương trình thì em cũng sẽ hát một bài hát tặng đến chương trình và bạn nam bên kia nói lắm luôn 감사마리가 한 집에 있어 오빠금 엄마금 애기금 오빠금은 뚱뚱해 엄마금은 난지해 애기금은 너무 귀여워 윽스 윽스 잘한다 dạ là nói gì vậy em dạ bà đó là gia đình có ba con gấu à. gấu ba gấu mẹ và gấu con à. gấu ba thì mập mập mập à. à, gấu mẹ thì dáng thon thả còn gấu con thì rất là dễ thương à. À, cả à, nhún vai nhún vai thật là vui rồi bên kia điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè dạ thưa chị điểm mạnh của em là không cờ bạc không bị chè không hút thuốc không gái gú luôn em có thể làm được tất cả cái công việc ở nhà nhưng mà em ít làm <laughs> với lại em ờ, hơi nhút nhát trong chuyện ờ, cua gái cua cua với không được nên sợ với anh à, được mấy mối tình rồi em có một mối tình một năm nhưng mà chia tay khoảng bốn năm năm rồi à đúng dạ. là nhút nhát thiệt con mối tình thôi mà quen có một năm chia tay bốn năm năm rồi bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi dạ em thì chưa có mối tình chính thức hồi xưa đi học thì cũng chỉ lo học sau này đi làm thì cái trong công ty mấy anh thì cũng có nhưng mà người ta lập gia đình hết rồi đó chị có 25 tuổi chưa mối tình nào mà gọi là chính thức hết dạ chưa được hôn chưa được hôn dạ <laughs> chưa được hôn bên đây bên này quyết tâm không bên này quyết tâm hôn nha quyết tâm luôn anh quyết tâm tao nói quyết tâm quyết tâm hôn đi quyết tâm nha quyết rồi. tâm hôn ừ à. <laughs> vậy đi mạnh mẽ lên quyết tâm hung được rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em gái dạ mong muốn của em là tìm một người bạn trai thứ nhất là cao hơn em một m bảy trở lên rồi dạ. em mét mấy dạ em một m sáu mươi bảy anh sáu bảy hả dạ cao à hiếu xíu được em dạ anh cao một mét bao nhiêu vậy anh sáu tám em ừ đi <laughs> sát rút luôn được không dạ vậy cũng được gì nữa dạ người bình dương anh bình dương ta ở tân nguyên bình dương luôn rồi không em ở hữu thành phố dầu một anh em làm tân nguyên thì thì, thì cũng bình cũng là dương. bình dương rồi trời ơi rồi còn gì nữa một người thì uh, chín trắng không có tính chi ly tính toán chín chưa chám chín chín <laughs> gần chín chín đúng không dạ. ừ gần chín chín còn gì nữa em dạ điềm đạm chu đáo lịch sự lễ phép với người lớn là được à anh à, cái đó là anh có đủ em ơi mẫu hình lý tưởng của em thế nào dạ mẫu hình lý tưởng của em thì giống diễn viên song dông ki á anh hả song joong ki hả dạ bên đây cũng giống lắm rồi nha theo em chắc em á em song dông ki à, là em song dông luôn đúng không chắc vậy đó anh còn em em muốn uh, người yêu lý tưởng như thế nào em à, chỉ cần người uh, à, kính trên nhường dưới rồi hiền uh, lễ phép đừng có uh, lằng nhằng quá nói ngày cứ cằn nhằn anh cằn nhằn giống mẹ em thì em thích gì vậy mẹ phải cằn nhằn con tại cái đi chơi hoài không, cằn nhằn ba chứ không phải cằn nhằn con ba mẹ phải cằn nhằn thôi chứ thế ba làm bậy sao ờ, nếu mà ít thì được anh nói là mình biết mình sửa được rồi chứ ừ. cứ cằn nhằn người sáng tới chiều người sáng tới mẹ chiều cằn nhằn hoài em thích mẹ hả dạ có mẹ phải thích chứ anh không được nói không, vậy không, không, không tính đó mẫu hình lý tưởng thế nào em à, giải thôi chừng một m ba trở lên một m năm ba trở lên ừ được cũng hài hước không thích đối phương cái gì không thích là phụ nữ uh, xe ừ. xua quá xe xua xí sọn được không cũng được anh để anh coi đàn gái sao dạ Trời chào ơi, anh dễ thương quá thích sông dông kỳ lắm hả dạ đẹp trai anh đẹp trai hả anh này nó cũng hơi giống <laughs> giống sông dông kỳ á có duyên á hài hước được dạ em ghét nhất tật xấu người đàn ông là gì không hút thuốc ghét một người không hút thuốc về hút thuốc em <laughs> về hút thuốc được không em dạ, muốn hút thuốc hả được. dạ không chứ này em nói không không thích đàn ông hút thuốc ờ à. tôi qua tôi coi nha đưa ra tiêu chuẩn rồi tôi coi đúng vậy à rồi hồi về đòi hỏi nãy kia nó là không được đâu nha chừng nào kết hôn khi nào phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân không quan trọng thời không gian quan trọng thời gian dạ. chào, chào em chị. trời ơi trong dông kỳ hả cao mét sáu tám hơn được nút hả dạ chừng nào kia tiến tới hôn nhân được em càng sớm càng tốt chỉ cần bạn nữ đồng ý là được à, tóc mình cũng giống hàn quốc ha dạ. quăng quăng quăng lọn lọn vậy này là được. hơi hướng hàn quốc nhưng mà nó chưa tới hàn quốc à, ừ. nó mới tới phú quốc à <laughs> chuẩn bị gì chưa chuẩn bị hết rồi chị cụ thể là có cái gì rồi tiền bạc thì chuẩn bị xong hết rồi xong hết rồi dạ có em có nhà tài trợ chị ai tài trợ dì em dì em tài trợ dạ. bao nhiêu phần trăm à, dì nói cứ làm đi có nhiêu có đưa hết thiệt không dạ coi như là giờ gì lo hết rồi ok vậy là vừa đúng ý bạn gái trời cái lỗ tai tốt ghê lỗ tai này giàu lắm luôn á biết chừng nào giàu nhưng mà giàu lắm á em trai rồi. đi với ai dạ em đi với ba em à có bác trai hả chào chú dạ, dạ con chào bác. xin chào em si quyền linh với uh, các tường với dạ. tôi là ba của uh, minh hoàng dạ cháu thì ờ, thì duyên nợ thôi thì có cơ hội gặp nhau thì chú sẵn sàng tiến tới hôn nhân cho hai cháu thôi chú là anh em có xuôi mà chú lớn tuổi rồi cũng chưa có chú gia ra mới cũng có nếu có dâu thì chú cũng mừng lắm chuẩn bị hết chưa chú có hết rồi nó mà có vợ là chú chạy chắc trước nhất á Để <laughs> chú mừng là có dâu mà dạ rồi hy vọng Mẹ vậy nha à, ba lo là có gì cảm lo ơn chú nè. cảm ơn chú em gái mình, đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ em cô em và chị rồi cho dạ, chị gặp mẹ em luôn chào cô chào mc nguyễn linh dạ. chào mc cát tường dạ À, ờ, xin chào khán giả trong trường quay Tôi là mẹ của Lan Hương Cháu bên đây thì ờ, ngoại hình thì ờ, cũng gọn gàng Cũng được, thấy cũng hiền Đến nay thì thôi cũng cái duyên của hai đứa Thì tụi con cũng cho nhau cơ hội đi Tôi là cô của Lan Hương Thì cô cũng ủng hộ tụi con hết mình Rồi, cảm ơn cô Mẹ cô ủng hộ luôn rồi ha Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai bên gặp mặt đi ha Để coi xong dông dông gì không biết <laughs> Mở rào rồi đó dạ em cảm ơn anh đó, em em em đứng cho cổ ngắm coi cổ thấy giống sông dông kia không nhìn đi em giống không dạ không giống <laughs> không giống <laughs> rất là thẳng thắn trong cái hồ sơ mà đăng ký tham gia bạn gái có ghi đó là không có thích ờ, đàn ông chua lè chua lét nghe cái mùi chua là không có thích rồi dị ứng vậy cái việc đầu tiên đó, đó em kiểm tra coi có chua gì không không anh em nãy em mới xịt hai chai dầu thơm rồi hai chai dầu thơm luôn hả dạ hồi nãy tặng hoa thì em không có nghe mùi à nghe mùi thơm vậy hả à? dạ anh thấy em dễ thương qua cái nói chuyện anh anh cũng thấy em chắc là người hiền lành và hiểu tâm lý dạ em thấy anh thì cũng lịch sự nói chung là ăn nói cũng nhẹ nhàng cỡ anh được bao nhiêu phần trăm của em dạ được tầm 60 phần trăm vậy anh cũng mừng rồi à. cuối tuần anh có hay dọn dẹp đồ không anh nhà cửa anh nếu mà nhà dơ hay là dọn dẹp cái gì mà anh thấy không được là anh dọn hết à nhưng mà ít khi nào nó dọn lắm nhưng mà có gì mà nếu mà mình quen nhau thì anh có động lực anh dọn hàng ngày thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh thường anh ở nhà không à anh ít đi chơi lắm lâu lâu có bạn rủ cà phê rồi anh mới đi anh thì cũng ờ, ít có nhậu nhẹt lắm chỉ có tiệc tùng hay là đám đồ anh mới nhậu thôi dạ về quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh anh quan niệm bây giờ là yêu là cưới em yêu không cưới thì thôi đừng yêu tốn thời gian quan điểm của em thì là yêu thì chân thành và không vụ lợi trong tình yêu đến đây là cũng là cái duyên nên anh cũng hy vọng cho em ờ, cho anh cơ hội bấm nút nếu như ờ, em cho anh cơ hội anh không hứa sẽ ờ, dẫn em đi bằng chân trời cuối biển anh sẽ hứa sẽ dẫn em đi đến cuối cuộc đời như đó đủ rồi chị rồi vậy được rồi đi tới cuối cuộc đời phải không đời Rồi, dài để lắm tay nút bấm đi các bạn đặt tay vào nút bấm đi em kiểm tra lại con tim của mình xem bấm hay không bấm là quyền của các bạn một hai ba hết thời gian xin mời hai bạn Hả? à, bây giờ nắm tay nhau đi rồi hồi nãy quyết tâm cái gì quyết tâm sao Nãy nói gì đó Xin phép Con uh, xin uh, bác gái xin phép cô cho con hôn bạn Mời bạn Nam Mời bạn nữ Thôi bây giờ mà anh giới thiệu về mình. À, xin ờ, chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Xin chào các quý vị khán giả. Mình tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Ngọc Anh, uh, sinh năm 1968, uh, ờ, quê Hà Nội, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Dạ. Công việc uh, là kinh doanh mà cụ thể là mình với một người bạn có mở một cái tiệm về, về sửa chữa và buôn bán điện thoại di động và máy tính bảng. Rồi, mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh, Kỳ Cát Tường, à, cùng quý vị khán giả, à, cùng anh ở bên kia rèm. Em tên là Dương Kim Huệ, à, em hiện 38 à, tuổi và đang à, sinh sống và làm việc tại thành phố Bến Tre. Em hiện tại là chủ tịch hội phụ nữ của phường Phú Hương, thành phố Bến Tre. Rồi vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh, điểm yếu thì cũng rất là nhiều à, Nhưng mà nổi nhất đó là sự tự tin à, yeah. Dạ. Và hoạt bát trong mọi công việc Và yeah. Dạ. cũng có óc cầu tiến Còn cái điểm yếu thì à, nói thật là rất sợ tăng cân nhưng mà vẫn tăng cân điều điều <laughs> rồi không sao sau chương trình liên hệ với các tường để được giảm cân nha dạ. anh ơi anh nghe dạ. chị huệ giới thiệu rồi ha còn điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè à, dạ, điểm mạnh của mình ấy, thì là mình từ là một người ờ, hiền lành chăm chỉ chịu khó ca hát rồi biết đàn rồi là thích thích chơi thể thao rất thích đi du lịch và muốn có thời gian sống rất lâu ở bên nước ngoài Ồ, oh, anh yeah. Dạ. sống nước ngoài bao lâu rồi anh? Chắc cũng gần gần gần 20 năm ấy. Ồ, oh. Dạ. yeah. ở đâu anh? Trước thì mình có qua bên Tiệp qua bên ờ, Sloven học sau đó là đi qua bên Hà Lan sống nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình có qua được rất nhiều nước ờ, Đông Âu thì qua Ba Lan rồi qua Độc Cộng Hòa Séc rồi qua Hung rồi qua Bulgaria rồi qua đó làm gì đi chơi ạ đi chơi mà tới 20 năm chứ ạ à không đấy là mình ờ, đi đi đi được các nước để chơi thôi còn à. mình sống thì sống ở bên nước Sloven là cũng khoảng 4 5 năm anh làm công việc gì bên đó à, mình là đi qua học nghề thợ hàn có một thời gian sống ở Đức khoảng 2 Công năm. Công nhận anh đấy. sướng thiệt nha. Linh cũng đi được hai nước rồi đó, Lào với Campuchia đó. <laughs> chắc tình trường của anh rải rác khắp mọi nơi quá à chắc vậy à, em tò mò cái tình trường của anh quá anh dạ ơi. cái tình trường thì như thế này thì mình uh, chia sẻ ngắn gọn là sau khi về Việt Nam mình có quen rồi nhưng mà cái thời gian tìm hiểu nó rất là ngắn hai người làm đám cưới trong vòng tháng thôi về ở với nhau mới thấy nhiều cái nó trọi cưới nhau được bao lâu cũng phải gần phải 8 năm đấy là mấy đứa con một đứa con à, cháu là... cháu trai hay cháu gái và anh dạ cháu trai ạ và bây, bây giờ, giờ cháu đang ở ở đâu anh sống với mẹ cũng được 11 tuổi rồi dạ rồi bên chị huệ thì tình trường mình sao chị huệ dạ ừ, thì nói thật ra thì hồi đó em cũng ờ, yêu rất là sớm dạ. à, 19 tuổi là đã yêu à, và dạ, khi 21 tuổi thì à, lập gia đình dạ. khi mà em sanh đứa con đậu lòng á là yeah. Dạ. lúc đó bé được 18 tháng là em ra tòa yeah. Dạ. à, thì ờ, trong cái cuộc sống thì không phải là ai cũng toàn vẹn hết mỗi người đều có một cái tôi của mình à, và mình cũng phải có một cái sức chịu đựng và cái sự dung hòa với nhau nhưng mà giữa hai người thì không có được cái cái sự đó với lại lúc đó em cũng còn quá nhỏ mới có 23 tuổi thôi yeah. Dạ. thì cái sự chín chắn của mình nó cũng chưa có là em về ở với mẹ em từ lúc con em 2 tuổi hiện nay thì cháu đang học lớp 10 là 10, 10... tết này là 16 tuổi 16 tuổi trai dạ. hay gái dạ con gái chị anh nghe cô kia nói như thế anh cảm nhận như thế nào cảm nhận cái cuộc sống của cô cũng rất là là là khó khăn ừ. cũng rất là cần thiếu thốn tình cảm và bản thân em đi mình cũng rất là mong muốn và tìm một cái người mà như vậy cũng cái hoàn cảnh như vậy vì mình cũng nghĩ là cái người đã trải qua một đời chồng rồi ấy, thì chinh phục họ cũng không phải là cái dễ đâu nhưng mà người ta hiểu và người ta rất dễ chia sẻ thông cảm với mình được cô gái bên cô muốn à, tìm một người yêu như thế nào chỉ yêu cầu làm một cái người có cái tình yêu thương mình yêu thương gia đình và cả đứa con gái của mình cái nữa là có một cái sự chia sẻ dạ yeah. Ờ, à, không phải là à, chồng chúa vợ tôi như hồi xưa tại vì em thấy bây giờ có rất là nhiều cái hoàn cảnh là thí dụ như chồng làm có điều kiện nhưng mà thí dụ như em à, công việc của em á là kinh tế em không có nhiều thành ra có cái sự mà xem tường thì em không đồng ý dạ. nói dạ. chung vẫn cái cái cái chuyện chính mình bị một lần rồi đúng không chị là mình mong muốn người bạn đời chỉ cần là thông cảm hoàn cảnh của mình và hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình là được đúng không em cũng có một lần đó em cũng có gặp được một cái anh đó là nói chuyện trên zalo á thì ờ, à, nói mấy banh cũng hai ba tháng ấy, ảnh cũng nói là à, sẽ tìm hiểu rồi thương yêu sẽ cùng mình đó là lo cho con cái à, sau đó em mới lấy một số điện thoại khác em làm một cái nick zalo khác em thử ảnh thì ảnh cũng lại nói với cái người đó y như, y như đó với mình là từ đó là em cắt mất luôn. niềm tin nữa dạ cũng có à, một người à, rất là thương em cũng rất là à, chăm chút cho em từng tí từng tí nhưng mà em không thể nào đến với người ta tại được. sao chị lý do là người ta cũng như em cũng là nữ à dạ thành ra hoàn cái... cảnh bi đát như trời <laughs> con gái em nó có nói nó nói ờ, thôi mẹ tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được con á là mấy mốt con đi sài gòn con học rồi thì mẹ ở đây á, thì chắc có lẽ là một mình như vậy thì buồn thành ra em quyết định là em đăng ký đến chương trình yeah. Dạ. và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được cái người là có thể hiểu hoàn cảnh của mình và dạ, thương yêu mình thật sự thôi vui lên ha chị ha <laughs> anh nghĩ rằng cái anh ờ, bên đây anh cũng ờ, hiểu được ờ, anh hiểu được em đó nãy giờ anh nghe em nói rất cảm nhận về tất cả mọi thứ rồi nó muốn chàng trai này là cái hình dáng thế nào hình mẫu thế nào em có thể diễn tả thử xem giống anh bên đây không cao hơn em một cái đầu ừ. nói với anh linh vẫn đẹp trai vẫn duyên ừ. <laughs> bụng đừng to quá <laughs> hên quá tại vì à, em nghe nói trên khoa học chứng minh đó là nếu cái người nào mà bụng càng to thì cái tuổi thọ nó sẽ càng thấp <laughs> mày quá em không có nói anh quyền linh đâu ạ à, tại em thấy quyền rất là đẹp em đâu có nói em nói hối với quyền linh rồi <laughs> hối duyên à. dạ. hối hài hòa rồi anh bên đây à, thì nói chung là chết rồi cũng có chút chút hối nói chung người nào lớn tuổi nó cũng hơi hối hối vậy đó nhưng mà hối quan trọng là cái bụng ta nó tốt được rồi ha anh cảm nhận anh rất là hiền và anh hiểu được những cái gì mà em nói và anh nghĩ rằng anh sẽ rút kinh nghiệm với một cái cuộc tình gọi là 8 năm rồi anh ơi nếu mà em em xấu quá em mập quá anh có đồng ý không cái hình thức nó chỉ là bề ngoài thôi đúng rồi nãy giờ em cũng chưa nghe là cái mong muốn anh tìm một người bạn ờ, một người bạn đời sau này của mình như thế nào à, anh một người bạn đời thì bây giờ cái tuổi của mình như này thì thực tế ra là cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu dễ nhìn chút là được rồi yeah. Dạ. còn chiều Rất cao dễ thì... nhìn chiều cao thì khoảng mét năm mươi đến mét năm sáu mươi thôi ở trong cái tầm ấy là dễ dễ dễ dính vào mà đúng không chứ đâu, <laughs> đâu có đòi được nữa tôi có da có thịt được ô cô da có thật lắm nói chung là dư dạ yeah. con Để... em nó rất thích ôm em anh tại lý do là em rất là êm <laughs> không dễ thương chào anh à, chào chào em dạ à, thế anh có cái điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ không anh ha ờ, nóng tính quá là ừ. nói nhiều quá thế hiện tại là anh đang sống với ai ạ à? mình sống với ba mẹ bố mẹ nhà thì có mỗi mình có một chị gái thì ở ngoài lấy chồng ở ngoài Hà Nội rồi. Ba mẹ lớn tuổi với anh? Ba mẹ thì cũng 80 tuổi rồi. Rồi ví dụ như con gái của chị á, thì anh có thể uh, à, rước về luôn được dạ, không thì, dạ, dạ, dạ, cái này thì thì đương nhiên rồi. Cái này là yêu mẹ thì thương con thôi, không có dạ, vấn đề gì cả. Dạ, thì, được thì, vậy thì, là mừng, mình yên dạ. tâm. Thế hôm nay mình đi với ai hả chị? À, dạ, hôm nay em đi cùng với ờ, chị gái kế em. Dạ. Và các chị, ờ, có chị lãnh đạo, đồng nghiệp chung Em là tên là Nguyễn Thị Trúc Giang, à, em là đồng nghiệp mấy chị em phụ nữ thành phố Bến Tre rất là quý mến đối với em Kim Huệ tất cả các chị em ở xã phường sắp xếp mọi công việc để à, đến đây à, với mong muốn là à, em của mình à, có một hôn nhân mới hạnh phúc hơn à, đối với Kim Huệ thì à, mình nói ra để cho cái gì anh Nam á, sau này trong mối quan hệ mình cũng biết cái sự thẳng thắn có nghĩa là mình góp ý mình phê bình hay mình nói gì đó là rất là khó chịu khó nghe một chút xíu nhưng mà nếu hiểu nhau rồi thì cái chuyện này nó không có thành vấn đề nữa à, riêng đối với bạn nam á thì à, rất là hài lòng một người đàn ông rất là chín chắn chuẩn mực và nó cũng từ tốn à, mình thấy nó cũng phù hợp với bạn kim huệ tại kim huệ thì nó năng động thoải mái và cởi mở thì à, cần có một cái người hài hòa hơn lại với kim huệ dạ yeah, cảm ơn chị ạ à hôm nay anh trai mình đi với ai vậy anh dạ có đi mấy bố và à, cháu chào à, bác tôi à. là ờ, ba của ngọc anh dạ, dạ. Ờ, lời đầu tiên ờ, xin chào chương trình và chào dạ. hai uh, mc nổi tiếng của chương trình dạ cảm ơn uh, bác là người cha người mẹ thì ai cũng vậy thôi đều có một tâm nguyện duy nhất là mong sao con cái của mình yên bề gia thất chọn được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc Yeah. Dạ. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng đạt được cái mong muốn đó. Đồng cảnh, hai người ừ, cũng đều là một lần đổ vỡ và đều có con. Thế giờ nay mai thành lập một cái gia đình mới. Chúng tôi thì ờ, cũng gần đất xa trời rồi, 80 rồi. Cũng không thể nào ở mãi với con với cháu để mà trông nom cho con cháu được. Chỉ có một cái ước mộng duy nhất là con mình sẽ xây dựng được một cái tổ ấm và là lần cuối cùng trong cuộc đời của nó. Dạ, dạ cảm ơn bác nhiều bây giờ à, Quỳ Linh sẽ mở rào ra để anh chị có thể gặp mặt nhau nhé. Rồi, xin tặng dạ, em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh à, anh cầm đèn giống nghệ sĩ quá. <laughs> à, thế này này mình thì đúng bây giờ mình cảm nhận về nhau một chút thì dạ. anh cũng thấy là em là một người phúc hậu anh rất là ừ, điểm 10 trong em ồ oh. ví dụ hẹn hò thời gian giản lúc nào em rảnh được dạ cuối em tuần ạ à. cuối tuần ờ dạ. thì cũng cũng cũng, cũng à, hợp lý dạ, dạ còn rồi. thì ban ngày em đi làm hành chánh thôi còn ban đêm thì ở nhà bây giờ mình đã trải qua một lần rồi mình có một cái kinh dạ. nghiệm có nghĩa là đã vợ chồng ấy thì nhường chút nhịn chút chịu đựng chút thì tự nhiên là hạnh phúc đấy hả dạ đúng, đúng rồi, rồi. Mình em ờ, cũng cảm nhận điều đó tại hồi hồi xưa thì nói chung là mình cũng cái tôi mình cũng lớn Ờ, mình không có chia sẻ được với ai rồi không có động viên thành ra rồi mình không có nắm giữ được cái hạnh phúc của mình à, hôm nay thì có chương trình này là mình đã đến với nhau đó là một cái duyên yeah. Dạ. và em cũng mong là à, mình có một cơ hội cho nhau nhiều hơn Nhất để mình yeah. Dạ. tìm hiểu tìm để hiểu, mình đúng rồi. À, có thể xem à, là chúng mình có thể rồi, trong mấy phút này nữa. thì cũng không thể là hiểu hết được con người dạ, rồi đúng, đúng rồi. rồi mình tạo dạ. điều kiện cho nhau nhưng mà em thắc mắc là sợ nhiều khi em có con rồi á rồi sau này á rồi cái kinh tế trong gia đình á rồi có phần nào đó là em phải lo cho con em nhiều rồi anh như thế nào dạ yeah, thì cái này thì anh cũng thông cảm hiểu được cái vấn đề đó nhưng quan trọng là ví dụ là mình cùng xây đắp cùng lo và còn chuyện con ấy, thì thì ví dụ có yêu mẹ thì yêu con thôi cái tuổi này em không sẵn sàng trong việc sinh con nữa thì thôi thì chúng mình cùng nuôi những cái đứa con đã có cho nó trưởng thành được rồi yeah. Dạ. vấn đề về về về đó chứ còn thì anh hỏi em bây giờ em có sự ví dụ làm dâu thì em có có ngại hay là có cái gì gọi là khó khăn gì không trong em cũng đã chăm sóc người già rất là à. là nhiều nhà chồng cũng như nhà mình thôi yeah. Dạ. à, nếu mà mình thật sự mình à, toàn tâm vô đó thì có dù có khó như thế nào thì mình cũng sẽ làm tốt được anh sẽ hát một một một đoạn dành dành tặng em trước đoạn yeah.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 chặn chương trình và dạ, anh em là cô gái xứ dừa à, chân thành chất phát nhưng thật thà thương yêu yêu thì anh bấm nha anh anh linh chị cát chuẩn bị tiền mừng đi thôi <laughs> thử xem Bến Tre và quận 12 có tổ chức kết hôn với nhau hay không? Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình ha anh chị nha. Một 2 3 Hết thời gian Hãy nắm tay nhau Đã